Đẹp không anh em? Hai chai nước hoa này mà bày ở trên kệ hay là mang đi làm quà tặng sinh nhật hay là Noel những thứ Tết những thứ thì hết tầm luôn. Và đây là hai chai nước hoa của nhà Moschino đó là Toy Boy và Toy Chu. Và người ta hay gọi với cái tên đó là gấu trắng và gấu đen. Thì mình thì chưa gọi là thử qua bất cứ một chai nước hoa của nhà Moschino nào và đây là hai chai đầu tiên mà mình thử thì hôm nay mình sẽ review cảm nhận của mình về hai chai nước hoa này để cho các bạn cùng biết nhá. Trước tiên thì chúng ta đến với ngoại hình của hai chai nước hoa này nhá Thì như các bạn thấy đây, nó có hình con gấu rất là xinh Đó, và có biểu tượng của à, có ghi uh, tên thương hiệu là Botkino luôn Và hai chai nước hoa này thì thực ra thì trông nó rất là giống nhau các bạn có thể tháo đầu con này lắp đầu con kia cũng được không sao cả và trông rất là xinh rất là đáng yêu về mùi hương của hai em nó thì liệu nó có đáng yêu liệu nó có cute có trẻ trung như là cái cách họ làm packaging không thì đầu tiên chúng ta đi vào mùi hương của gấu trắng Hàn gọi là Choi Chu của nhà Moschino này thì uh, em này mình trước khi mình làm ấy thì mình có đọc được rất nhiều những cái review đó là chê chai nước hoa này có mùi hương kiểu hóa học rồi mùi nó nồng lắm kinh lắm nhưng mà cụ thể thì mùi nó nồng và nó kinh như thế nào thì khi xịt cái mùi hương của gấu trắng này ra thì các bạn sẽ ngay lập tức ngửi thấy mùi của mùi của một quả táo xanh rất là uh, tươi và có phần hơi ngọt ngọt và cái mùi táo ở đây nếu như bạn nào mà vừa xịt xong phát mà các bạn kiểu xuống tiền luôn thì các bạn đã nhầm em này được khoảng tầm 5 phút cái mùi táo ngon thôi và sau đó sẽ là một cái mùi hương có phần hơi ngọt ngọt hơi dính dính một chút và mùi hương nó không còn tươi như ban đầu nữa và về sau ấy thì mùi hương này nó có phần hơi giống những cái mùi xà phòng, những cái mùi sữa tắm và nó được điểm thêm bằng một chút cái vị ngọt của táo quả của một cái loại hoa quả gì đó nữa thì mình chưa được ngửi ra chủ yếu là ngửi thấy mùi của táo và mùi xà phòng thì ờ, khi xịt cái mùi nước hoa này ra ấy mình nhớ đến một cái hình ảnh đó là ngày xưa khi mà mình uh, có chơi với một hội bạn có một thằng con trai nhà nó rất là giàu uh, mình bọn mình đi đá bóng với nhau thì thường là về nhà nó để uh, tắm rửa các thứ sau khi đá bóng xong về nhà nó tắm thì nhà nó có điều kiện ấy nên là kiểu vào những cái năm tầm 2000 những thứ mà được tắm những cái bánh xà phòng với nước ngoài về ấy. Ờ, tại vì nhà nó thì có người đi nước ngoài bố mẹ nó như cũng ở nước ngoài và được tắm cái xà phòng đấy thì mình nhớ mãi vào ui cái xà phòng này thơm vãi trưởng thơm nhẹ phảng phất một chút mùi hoa nhưng mà hoa ở đây nó có phần hơi swampy và ở đây thì cái mùi hương của gấu trắng này nó được điểm thêm một chút vị ngọt của táo thì nếu như bạn nào mà gọi là đã từng sử dụng qua những cái bánh xà phòng ngày xưa ấy bánh xà phòng bông ngày xưa mà chắc là ở pháp các thứ thứ gì đó mà kiểu việt kiều cái hay mua về để tặng làm quà ấy mà các bạn có nhớ thì mùi hương này nó có phần na ná đến như vậy chỉ điểm thêm một chút như mình nói là điểm thêm một chút cái mùi vị ngọt của táo thôi và em này thì trên da mình nó bám được khoảng tầm 7 đến 8 tiếng và mùi hương của nó ấy, thì mình đánh giá là nó rất là đơn giản nếu như không, không muốn chê là họ không đầu tư quá nhiều về cách làm mùi họ chỉ đầu tư về cái dinh để thu hút ngoại hình và cái nốt hương mở đầu rất là hút mũi nếu như bạn nào mà mua vì mua ngay sau khi xịt thì mình nghĩ rằng là chắc là các bạn sẽ phải hối hận một chút còn ờ, với cái giá tiền một triệu rưỡi cho 100 ml thì mình nghĩ rằng là nó không hề phù hợp với chai nước hoa này ngoài cái việc à, chỉ để bày cho đẹp hay là mang đi tặng quà đó và cái độ tuổi phù hợp cho em này chắc là tầm 16 đến 22 thôi tức là bạn nào trẻ trung một chút rồi thích cái phong cách nó thích những cái mùi hương đơn giản nó sạch sẽ và mùi hương này thì nghiêng nữ nhá chứ không nghiêng nam nên là em nó thì tạm thời để sang bên này để tí nữa mình sẽ cho các bạn tổng kết à, nên mua em nào nếu như gấu trắng mang đến cho mình một cái sự hụt hẫng một cái sự khá là buồn về cái cách làm mùi thì ở gấu đen này nó lại mang đến cho mình khá là nhiều điều bất ngờ khá là nhiều điều thú vị mà mình phải thử em nó khá là lâu để có thể review mình đã phải wow lên khi mà mình xịt em này ra một cái mùi hương rất là đặc biệt phải nói là như vậy so với những cái phân khúc tầm một triệu rưỡi cho 100 ml và những thương thúc thương hiệu designer thì đây là một cái mùi hương làm rất là khác thường nó đi theo một cái lối hoàn toàn riêng khi các bạn xịt em này ra thì ờ, các bạn có thể thấy rằng một cái vị nồng rất là mạnh từ tiêu và gừng những các thứ nó sẽ sộc thẳng lên mũi bạn và thường ấy thì uh, nhiều người đã sẽ không thích những cái nốt hương này nhưng mà nếu như các bạn ừ, gọi là có một cái chút cái độ kiên nhẫn nếu như các bạn để ý một chút thì các bạn sẽ không gửi ngay thì các bạn sẽ nhận thấy rằng ở trong cái vị tiêu ở nồng này nó có một cái rất là đặc biệt đó là cái mùi hơi ẩm và hơi chua của gỗ của gỗ nhá nó như kiểu là cái gỗ phơi gỗ bạn phơi khô xong rồi bạn lại bị ngâm nước vậy một cái mùi gỗ rất là đặc trưng rất là đặc biệt cùng một chút tiêu cay nó làm cho mùi hương rất là ấm áp rất là nồng và em này khi mà bước qua hực cái giai đoạn ban đầu khoảng tầm hơn một tiếng ấy thì các bạn sẽ nhận thấy một mùi hồng mùi hồng ở đây nó rất là ngon nó sẽ hơi spicy một chút tại vì do tiêu và gừng ban đầu gây ra và nó có một nét hơi kiểu gỗ nhưng mà nó hồng nó vẫn là chủ điểm và em này thì thực sự rằng là mình nghĩ rằng là nó làm theo một cái mùi hương đi theo một cái lối rất là đặc biệt và em này thực sự là mình nghĩ rằng là mình sẽ sở hữu em nó mình sẽ mua em nó về thứ nhất là vừa để bày thứ hai là đây là một cái mùi hương mình nghĩ rằng nó sẽ xịt khá là phù hợp cho mùa thu hoặc mùa đông tại vì cái nốt hồng ở đây mình rất là yêu thích nốt hồng hơi ướt ướt một chút và spicy woody và em này thì nó cũng nó nó nó nó sẽ phù hợp với những bạn nào bạn nam nó sẽ phù hợp với những bạn nam nào theo cái phong cách gọi là uh, hơi kiểu uh, thứ nhất là phải có sự kiên nhẫn với cái mùi hương nếu như các bạn xịt vừa phát các bạn thấy nồng các bạn bỏ đó thì các bạn đã bỏ qua một cái mùi hương rất là tuyệt vời cái thứ hai đó là một cái mùi nó mang đến hình ảnh của một người đàn ông kiểu uh, có phần hơi gai góc có phần hơi bí hiểm và rất là mạnh mẽ bởi cái nốt uh, gỗ và cái nốt spicy đây và em này thì có lẽ phù hợp độ tuổi có lẽ là sẽ tầm từ 22 ờ, ở ờ, tầm 22 đến tầm 26 27 ở đó lại là chưa có gia đình vẫn là một chàng trai chơi ngông thì em này sẽ rất là phù hợp với các bạn nam theo cái phong cách kiểu đó và mùi hương này thì bám ở trên da mình khoảng tầm trên 8 tiếng rất là tốt nhá rất là tốt nếu như anh em nào mà thích những cái mùi hương như kiểu là Lilabo Row 31 theo cái kiểu hồng và tiêu rất là tinh tế rất là uh, mang đến một cái hình ảnh tinh tế khéo léo thì đây là một người đàn ông thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ thích cái phiên bản này tại vì uh, ở đây thì người đàn ông này có phần nó phô thẳng ra luôn nó phô thẳng là một người đàn ông ngọt ngào bởi cái nốt hương hoa hồng rất là lãng tử rất là quyến rũ trong này và nó vẫn có nét spicy nhưng mà rất là nhẹ thôi nó là cái phiên bản mà mình đánh giá là nhẹ hơn của Lilabo Row 31 đó và giá tiền thì cũng ngang nhau một triệu rưỡi Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn như nào có nên mua hai em này hay không thì chắc là các bạn cũng biết rồi nhưng mà mình sẽ tổng kết nhanh ở đây đó là với gấu trắng thì mình nghĩ là nó là một cái mùi nữ hợp với những bạn nào phong cách kiểu thích những cái mùi nhẹ nhàng mùi kiểu sạch sẽ ờ có phần hơi ngọt một chút hoặc là các bạn mang đi tặng cho những ờ, bạn nữ có độ tuổi tầm từ 16 17 cho đến tầm 20 20 22 khá là ok tại vì ngoại hình rất là đẹp còn cái màu còn gấu đen kia ấy thì nó là một cái phiên bản mà những bạn nào thích những bạn nam nào thích những cái mùi hương mang tính signature scent những cái mùi hương mà không đụng hàng với ai thì ờ, những cái đốt hồng làm rất là đặc biệt như kiểu Lilabo Row 31 em này thì nó sẽ rõ ràng nó sẽ dành mạch hơn thì các bạn có thể mua chai nước hoa gấu đen này và đi tặng cũng được rất là hợp lý mình nghĩ là như vậy sắp tới rất nhiều dịp thì các bạn nữ có thể mua tặng người yêu thì các bạn có thể mua tặng như này và em này thì nữ cũng phù hợp sử dụng tại vì nếu như bạn nữ nào theo phong cách thực sự là cá tính mạnh mẽ thì các bạn có thể xịt những mùi này và tại vì đây mùi hồng đây mình thấy rằng là nó rất là dễ ngửi nó rất là dễ phù hợp cho cả nam và nữ ấy đó và đó là cảm nhận của mình về hai chai nước hoa của nhà Moschino này và mình nghĩ rằng là mình có ấn tượng khá là tốt với nhà Moschino này nên là mình sẽ sắp tới mình sẽ tìm thêm mấy chai của nhà Moschino này về để làm cho mọi người và đó là cảm nhận của mình còn không biết là cảm nhận các bạn ra sao về hai mùi hương này nếu như các bạn có đã sử dụng qua thì bạn hãy comment bên dưới và nếu thấy video này hay thì đừng quên like subscribe và chia sẻ kênh youtube của mình nha còn bây giờ xin chào và hẹn lại bye bye